Chúng ta đi vào khái niệm đầu tiên đó là khái niệm về chất. Cũng giống như với các khái niệm khác, khi chúng ta nghiên cứu thì chúng ta phải đặt ra được một câu hỏi vậy chất là gì? Đúng không ạ? Với chất thì thầy Duy sẽ tiếp cận với cái góc độ đó chính là vật thể. Được chưa nhỉ? Đấy, như chúng ta nhìn lên trên slide này thì chúng ta thấy ở đây chúng ta có một vài vật thể. Ví dụ như là cái bàn này. Đúng ạ? Đây là một vật thể đúng không? À, hay là con dao này đấy hay là đây là uh, nước biển đúng không ạ nước biển đấy thế gì lấy nước biển như này đúng không ạ vậy thì chúng ta khai thác ở đây điều gì ví dụ đối với bàn ở đây chúng ta đều biết được rằng bàn được làm từ đâu bàn được làm từ gỗ đúng không nhỉ dao được làm từ thép và nhựa thép là đây là cái phần à, lưỡi dao này và nhựa có thể ở đây là cái phần cán dao được chưa nhỉ đấy và biển thì có chứa nước và muối biển chỉ có chứa nước và muối đấy thì đây nó là những cái đầu tiên xuất phát từ vật thể mà thầy Duy có thể khai thác và đưa ra được cái khái niệm đầu tiên đó chính là chất. Rồi chúng ta hãy xem một số ví dụ tiếp theo các em nhé. Đấy. Đây, được chưa nhỉ? Đây, đây ví dụ là cái bình à, thủy tinh này, đúng không ạ? Đây là mía này, đúng chưa? Đấy, kia là đá vôi. Đá vôi có thành phần chủ yếu là canxi carbonat. Đấy, chúng ta lại gặp một cái chất nữa